bắt đầu dưa dại không cay chung anh nghĩ rằng cây thì dưa dại nó không cay ai ngờ thì cay dưa lại dài lớn trông em nói dối anh em chửa con em chửa có chồng hỏi con đâu các cô thì mình bế mình bồng trên tay hỏi cái gì lù lù chưa, ngực cô mình bay oản tẻ hai cái cặp bánh dày vừa trắng vừa xinh nhát thì quay qua anh lại nòm thấy nó hữu tình thôi mày lấy đoạn đấy thôi lộn ruột